đối mặt với tình hình dịch bệnh hiện nay Có một số đồng học không sợ Có một số đồng học vô cùng sợ hãi Làm thế nào để giúp đỡ những đồng học sợ hãi này? Các đồng tu không nên sợ Có người hỏi tôi có sợ hay không? Tôi không sợ Giúp đỡ đồng học các đồng học hãy giống tôi từ sớm đến tối niệm a di đà phật quan hỷ vui vẻ nếu bạn không đi theo a di đà phật thì bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung nghĩ ngợi lung tung là đáng sợ nhất Rất nhiều vọng niệm của chúng ta Từ sớm đến tối Từ đâu mà có Từ nghĩ tưởng lung tung mà có Những vọng tưởng này Nếu con người không có vọng tưởng Thì tự tại biết bao Có thể làm được Không có vọng tưởng Thì nghĩ đến A-di-đà Phật nhiều hơn Rất tốt Nghĩ đến A-di-đà Phật Mỗi ngày đều nhớ Phật Đều niệm Phật Tự tại biết bao Những điều bạn sợ hãi Những vọng niệm này Càng nghĩ thì càng sợ Bệnh nhẹ Sẽ trở thành bệnh nặng Càng nghĩ thì càng sợ mà Một vài đồng tu hỏi tôi Ngài có sợ chết hay không? Tôi nói với họ Tôi không sợ không có khái niệm này không có khái niệm sanh tử mỗi ngày tùy duyên mà sống tuổi tác lớn rồi giảng kinh không nổi nữa tôi vô cùng chú trọng người kế thừa Nên khi tôi 50 tuổi Đã hết sức xem trọng Việc đào tạo người tiếp nối Tôi có thể không giảng kinh Nhưng kinh không được gián đoạn Người có thể giảng Thích giảng tôi đều đề bạt họ bồi dưỡng từng người một tôi đi rồi vẫn còn nhiều người như vậy giảng sẽ hay hơn tôi là tôi mãn nguyện rồi có người hỏi tôi tôi có sợ chết hay không tôi không sợ thật sự không sợ không sợ chút nào vì sao họ lại sợ vậy? Bởi vì họ chưa có Sự chuẩn bị Tôi thì chuẩn bị đầy đủ rồi Nên tôi không sợ chết Không giống với người thông thường Chúng tôi mỗi ngày nghĩ đến Thế giới Tây Phương cực lạc Niệm niệm Nhớ nghĩ A-di-đà Phật Tôi khuyên mọi người Niệm Phật cầu sanh Di đà tịnh độ Thì chính tôi Sao lại không làm chứ Nếu tôi không thật làm Thì những người học với tôi Sẽ nói tôi gạt họ Vậy thì tôi có lỗi với họ rồi Thế giới cực lạc là thật có A-di-đà Phật là thật sự có Thực sự có người giảng sanh Thế giới cực lạc Mỗi ngày đều có Mỗi lúc mọi nơi đều có Có thể quan hỷ vui vẻ Đến thế giới cực lạc Phật nói với chúng ta Việc gì cũng đều có nhân có quả dịch bệnh có nhân quả nhân là gì tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh nói tới nói lui vẫn là tâm tưởng đồng học chúng ta đã học Phật rồi Vĩnh viễn không sợ hãi Chúng ta đi theo lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Con đường phía trước Sẽ thuận bườm xuôi gió Tiên đồ là một mảng quang minh Sau khi học Phật Niệm niệm Cầu sanh tịnh độ Chúng ta đối với Thế giới cực lạc Hết sức rõ ràng Thì giảng sanh về thế giới cực lạc Thật sự nắm chắc Hy vọng các đồng học Hãy xem nhẹ sanh tử nắm lấy sanh tử ở trong tay của chính mình không phải ở trong tay của diêm vương mà trong tay chính chúng ta muốn đi thì đi muốn ở thì ở vậy thì tốt rồi gặp đại chúng đồng tu cùng nhau niệm phật cầu sanh tịnh độ công phu thời khóa mỗi ngày không bỏ vẫn có không ít đồng học rất sợ hãi chúng ta hãy giúp họ giúp họ thì Trước tiên chính mình không được sợ Như vậy họ mới tin tưởng Làm thế nào giúp đỡ Những đồng học đang sợ hãi này đây Đây là sứ mạng của chúng ta đọc kinh thuộc lòng kinh điển có thể chuyển sự khiếp sợ này thành không khiếp sợ không sợ đến mức độ nào vậy tự tại giảng sanh nắm chắc phần giảng sanh về thế giới cực lạc là thật không phải là giả ta bà rất khổ vì sao còn lưu luyến làm gì chứ vì bạn lưu luyến ta bà Cho nên bạn mới sợ chết Đối với ta bà không chút nào lưu luyến Thì không sợ rồi Cho nên đối mặt Với đủ loại vấn đề Bất an trong xã hội hiện nay Chúng tôi đều khuyên mọi người Không nên sợ hãi Hoan hỷ mà Niệm Phật cho tốt A-di-đà Phật Nhất định sẽ đến tiếp dẫn Một người cũng không sót lòng tin quyết định tất cả điều này rất quan trọng sức khỏe của mọi người tốt hơn tôi phải dụng công phải nỗ lực nếu nhìn thấy a di đà phật ở thế giới cực lạc hoan nghênh chúng ta chúng ta nhìn thấy sẽ vô cùng hoan hỷ nguyện vọng một đời này xem như đã viên mãn rồi sống trên thế gian này sống một ngày thì làm một ngày Sống hai ngày thì làm hai ngày Khi giảng sanh thế giới cực lạc Các đồng học Sẽ theo A-di-đà Phật Cùng đến tiếp dẫn Cho nên giúp đồng học trợ niệm Có công đức rất lớn Mình đến đón họ Thì họ cũng đón mình sẽ không uổng công nhất định không phải là giả hiện nay không nên xem tin tức về tình hình dịch bệnh nữa niệm a di đà phật thật sự sẽ có lợi ích hiện nay nhu cầu cấp bách của chúng ta không có gì khác mà là phật đến tiếp dẫn chúng ta bồ tát đến tiếp dẫn chúng ta liên hữu đồng tu đều đến tiếp đón chúng ta phải tin sâu không nghi là các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn giảng sanh cảnh đến tiếp dẫn còn náo nhiệt hơn cảnh tượng này lúc các ngài đến tiếp dẫn chúng ta không nên khách sáo phải giữ vững tính nguyện tính nguyện giảng sanh tôi đến đây Nhìn thấy các bạn đều đeo khẩu trang Thật buồn cười Bạn sợ chết như vậy sao? Nếu như bạn thật sự hiểu nhân quả Sống chết có số Phú quý do trời Nếu bạn có thể đem điển phạm tứ huấn Đọc cho thông suốt rồi Thì sự việc này sẽ không còn nữa Sát là bệnh cảm mạo Rất thông thường Có gì đáng phải sợ đâu Mọi người sợ đến mức độ này làm cho người trên toàn thế giới căng thẳng như vậy ai gây ra giới truyền thông gây ra những chuyện ôn dịch năm nào mà chẳng có mỗi năm đều có không có ai đưa tin thì mọi người không biết thế nên xem như không có chuyện gì tâm bình tĩnh thanh tịnh đối với sự việc này tôi đã nói rất nhiều lần rồi việc này rất bình thường không có gì gây gớm cả Ngày nay dịch sát đã biến thành tình hình như vậy Khi vừa mới xảy ra những đồng tu ở Hồng Kông hỏi tôi Tôi nói ôn dịch mỗi năm đều là vào giao mùa xuân hạ. Vào lúc thay đổi thời tiết thì sẽ xảy ra những việc này. Giao mùa thu đông mỗi năm hai lần. À, Trong lịch sử đều có ghi chép lại. À, Hơn nữa, đây là những bệnh rất dễ điều trị. Bạn nói xem con vi khuẩn này, độc tố mà vi khuẩn mang đến. Tại sao vi khuẩn lại có độc? Chất độc của vi khuẩn là do tâm độc của con người chúng ta truyền nhiễm cho chúng. Trong Kinh Phật có nói, con người chúng ta có ba thứ độc là tham sân si. Khi tôi giảng kinh đã nói qua rất nhiều lần rồi, đây là bệnh độc nghiêm trọng nhất. Tham sân si Chúng ta đã đem bệnh độc này truyền cho vi khuẩn. Vi khuẩn lại quay lại truyền cho chúng ta. Thời xưa ở Trung Quốc điều trị những ôn dịch này, ôn dịch chính là bệnh độc. Bạn xem Trung Y nói thế nào? Giải độc, hóa giải. Ý niệm, biện pháp đều rất ôn hòa. Cho nên chữa bệnh rất dễ dàng Độc tố của vi khuẩn liền không còn nữa Được hóa giải rồi Nhất là vào lúc này Thời xưa khi xảy ra ôn dịch như vậy Thì phải bắt đầu từ đế dương Đế dương phải đại xá thiên hạ Làm nhiều việc tốt Trai giới Đều là dùng biện pháp hòa bình Hy vọng bệnh độc này có thể giảm nhẹ Có thể hóa giải Rất có đạo lý không phải là mê tín hiện tại chúng ta xem thấy tây y của phương tây họ không hiểu được đạo lý này họ nhìn thấy bệnh độc này chúng ta phải tiêu diệt đó chúng ta phải giết chết đó phải đối đầu với nó một khi đối đầu như vậy thì sao nó sẽ biến đổi trở nên càng ngày càng độc hơn bạn ác với nó nó sẽ càng ác với bạn hơn vậy thì rắc rối lớn lắm vốn dĩ sự việc này Tôi dự đoán là khoảng một tháng sẽ qua thôi Sẽ là như vậy Không tỷ nào vượt quá tháng rưỡi Nhưng bây giờ thành ra hơn ba tháng rồi Đó là nguyên nhân gì? Chính là bạn đối đầu với nó Oán hận hai bên sẽ càng kết càng sâu Nên mới thành như vậy Cho nên bạn xem thử Trung Y Trong nhà Trung Y hồi xưa không có ai là không thờ Quán Thế Âm Bồ Tát đây là tâm từ bi Vì thế chúng ta không thể nào dùng cách đối lập Tiêu diệt đối phương Không thể nào Chúng cũng là chúng sanh Con người chúng ta có nhân quyền Quyền sống của con người Vi khuẩn cũng có quyền của vi khuẩn, Chúng cũng có quyền được sống Hai bên có thể chung sống hòa bình Có thể không xâm phạm lẫn nhau một khi bạn vừa đối lập thì sẽ đụng chạm nhau. Gia chạm rồi Thực ra mà nói Cũng chẳng có gì ghê gớm Bạn xem cả thế giới ngày nay Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới Số người chết vì virus SARS trên toàn thế giới còn chưa đến 2.000 người. Chúng ta ở Australia. Australia mỗi năm số người chết vì cảm mạo vượt hơn 2.000 người. SARS không sánh bằng bệnh cảm mạo thông thường ở Australia, cho nên không có việc gì cả. Mọi người có vẻ hoang mang như vậy, làm ra tình hình này. Truyền thông báo chí ngày ngày đưa tin, khiến cho nó trở thành tin nóng. Trên thực tế là chuyện bé xé ra to. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên, dùng tâm bình thường để nhìn nhận nếu dùng tâm nhưng không có chuyện gì để tiếp nhận vấn đề thì sự việc này lập tức sẽ qua đi. Đừng nên đối lập. Từ phương diện này chúng ta có thể lý giải được. Chúng ta không thể nào đối lập với bất kỳ một người nào trong xã hội này. Không được đối lập với bất kỳ một loài động vật, thực vật hay khoáng vật nào cả. Mãi mãi duy trì hòa hợp. Như vậy tốt đẹp biết bao. Đặc biệt là mấy năm gần đây Nhật Bản có tiến sĩ Giang Bụng Thắng Ông nghiên cứu kết tinh của nước Hình như ở Đài Loan đã phiên dịch rất nhiều Tôi có thấy một bản dịch của Đài Loan Vào 3 tháng trước Mới có đồng học đem tin tức này nói cho tôi biết Sau khi xem xong thì tôi rất hoan hỷ Tôi liền nghĩ đến trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói Chư Pháp sợ sanh duy tâm sở hiện nhất thiết nhân quả thế giới vi trần nhân tâm thành thể đức phật đã nói từ lâu rồi đây chính là pháp tánh từ trong nước ông phát hiện ra nước có pháp tánh tâm và tánh là cùng một ý nghĩa pháp tánh này đặc trưng của tánh chính là nó có thể nhìn nó có thể nghe nó có thể cảm nhận nó có thể biết à, từ thí nghiệm khoa học mà ông ấy biết được sự việc này hoặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chúng ta thì thấy rất bình thường chúng ta hiểu được nhưng không có phương pháp thực nghiệm đưa ra còn ông ấy thì có thể làm ra thí nghiệm để làm một việc tốt ở đài loan tôi thấy đưa tin có rất nhiều trường tiểu học có một số học sinh tiểu học giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm dùng bánh bao dùng chuối dùng táo để làm thí nghiệm chia thành ba tổ tổ này thì dùng ý niệm thiện để đối đại với chúng mình rất hoan hỉ với bạn cảm ơn bạn rất thích bạn Tổ kia thì tao rất ghét mày làm thí nghiệm Một tổ nữa thì không để tâm đến chúng Kết quả sau khi để đó hai tuần Mỗi ngày dùng ý niệm tốt để chúc phúc chúng Chúng vẫn rất tốt, không có gì thay đổi Tổ dùng ý niệm xấu thì chúng bị thối rữa rõ rệt Bị hỏng, hỏng hết một nửa Không bị hỏng hoàn toàn Còn tổ hoàn toàn không để tâm đến chúng Thì chúng bị hỏng hết Tôi đã xem rất nhiều báo cáo thí nghiệm Tôi nói, tốt các bạn làm với những thực vật này ờ, nhưng trên thực tế thì khoáng vật cũng có ờ, thấy nghe cảm nhận và biết cái bàn này cái ghế này bùn đất cát đá này đều có thể thấy có thể nghe có thể cảm nhận có thể biết ờ, cho nên tôi muốn tìm tiến sĩ Giang Bổn Thắng để nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Bảo ông ấy làm thêm thí nghiệm, rất tốt. Sau đó bạn sẽ thấy được cả vũ trụ là một thể đất sống động, không phải bất động. Tôi và ông ấy có liên lạc với nhau. Vào hồi đầu tháng 8, ông có đến Australia để phỏng vấn. Tôi có tiếp đón ông. Đây là một phương pháp rất hay. Bởi vì người bây giờ tin vào khoa học, họ không tin vào Phật Pháp. Phật Pháp nói với họ những thứ này họ đều nói là mê tín Không thể tưởng tượng được. Bây giờ lại dùng khoa học để chứng thực. Cho nên khoa học tiến bộ sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với Phật Pháp mọi người cảm thấy vấn đề của bệnh sát là đáng sợ nhất tây y cũng đành bó tay nhưng lại không để cho trung y nhúng tay vào đây chính là không đủ khiêm tốn để học hỏi không phải là một thái độ học hỏi tốt nếu bản thân chúng ta không tìm được phương pháp để mà điều trị thì chúng ta có thể mời người khác có thể tham khảo những thứ của họ bạn nói Trung Y không hợp với khoa học Tôi ở nước ngoài Thường mời những vị lão giáo sư này đến ăn cơm, nói chuyện Họ rất thích ăn thức ăn Trung Hoa Chỉ cần nghe nói là tôi chiêu đãi Thì dù có xa tới đâu Họ cũng về nhà đón vợ mình cùng đến nếu là cô giáo thì nhất định sẽ đưa chồng mình đến Đến ăn thức ăn Trung Quốc Tôi nói Trung Quốc là một đất nước cổ xưa Văn hóa này ít nhất cũng được 5.000 năm rồi Những thứ cổ xưa 5.000 năm tuổi này không hợp với khoa học Nếu không hợp khoa học Tại sao quý vị lại thích ăn món Trung Quốc Tôi nói cùng một đạo lý như vậy Y học Trung Hoa cũng đã có lịch sử hơn 5.000 năm rồi còn lâu đời hơn lịch sử y học của phương Tây quý vị nhiều Lịch sử y học của phương Tây quý vị cùng lắm là được 300 năm Mọi thứ của quý vị đều nói là phù hợp với khoa học Còn chúng tôi thì không hợp với khoa học Không hợp khoa học nhưng nó lại có thể trị khỏi bệnh Cho nên tôi liền nghĩ đến lời nói của ông Đặng Tiểu Bình không cần biết là mèo trắng hay mèo đen Cứ bắt được chuột thì là mèo tốt Tôi cũng dùng câu nói tương tự như vậy Bất luận là Trung Y hay Tây Y Cứ trị được bệnh thì là thầy giỏi Phải biết khiêm tốn để học hỏi Bởi vì thích ăn món Trung Quốc Nên tôi mới tiện thể đem những lý luận của Trung Y Ra giới thiệu sơ lược một chút với họ Tôi nói quan niệm y học Trung Quốc không phải là trị bệnh. Họ liền nói, như vậy là sao? Chính là nói trường sanh bất tử. Điều này rất kỳ lạ, thần kỳ. Thật sự như vậy. Tôi nói, trong lý luận y học của Trung Quốc, có nói về thọ mạng của con người. Điều này là sự thật. Trong phần linh khu của Hoàng đế Luận Kinh có nói, thọ mạng của con người phải là 200 năm. Bạn không sống được 200 năm là do bạn không biết dưỡng sinh Tự bạn đã chà đạp chính mình Cho nên lý luận y học Trung Quốc không phải là trị bệnh Mà là dưỡng sinh Nói về những đạo lý này Thân thể là một bộ máy Bộ máy này bạn phải biết bảo dưỡng Bạn phải chăm sóc nó thật tốt Khi nó vận hành bình thường Thì thọ mạng của nó có lẽ là 200 năm cũng giống như việc hiện nay chúng ta sử dụng máy móc vậy Máy móc rất bình thường Như xe mà các bạn đang lái đó Nếu các bạn biết bảo dưỡng thì tuổi thọ của nó sẽ dài Nếu các bạn không biết bảo dưỡng còn chà đạp nó Thì tuổi thọ của nó sẽ ngắn Cùng một đạo lý như vậy Tôi nói Tiếp theo là chú trọng điều gì Chú trọng làm sao để phòng ngừa bệnh tật Để không bị bệnh Điều thứ ba Mới là khi bị bệnh rồi thì phải chữa trị thế nào Phương pháp chữa trị cao minh nhất Không phải là dùng thuốc men Vậy thì dùng phương pháp gì? Dùng cách xoa bóp Tức là massage Bởi vì các bệnh này của bạn Đều là do các kinh mạch huyệt đạo ở bên trong Bị tắc nghẽn, không thông Cho nên mới phát sinh bệnh Dùng phương pháp xoa bóp, vận động giúp cho kinh mạch được lưu thông thì bệnh tình sẽ khỏi. Còn một cách nữa là dùng âm thanh. Âm thanh sẽ sinh ra chấn động đối với nội tạng. Bệnh này của bạn ở bộ phận nào thì sẽ dùng âm thanh gì? Phát ra âm thanh như vậy sẽ khiến bộ phận đó chấn động. Những tác diễn này liền được khai thông. Cho nên trong kinh Phật chúng ta có rất nhiều câu chú chữa bệnh. Những câu chú đó không có nghĩa. Chú đó là gì? Chú chính là phát âm Bệnh tật gì bộ phận nào Khi bạn niệm câu chú nào thì sẽ phát ra âm thanh này Bộ phận này ở trong bị chấn động Điều này không có gì thần kỳ cả Các bạn nghĩ xem như vậy có hợp với khoa học hay không Bạn không hiểu nên cảm thấy không hợp khoa học Nếu như bạn hiểu rồi thì khoa học không phải cũng là như vậy sao cho nên những chú ngữ đó không có nghĩa Chỉ là dạy quý vị nên phát âm ra sao Nhưng hiện nay những chú ngữ chú trong Đại Tạng Kinh Chữa bệnh đều không linh nghiệm nữa Tại sao không linh? Bởi vì âm của chúng ta phát ra không chính xác Chú ngữ này nhất định là phải truyền lại bằng miệng còn văn tự ghi chép lại là chỉ cho bạn cách đọc như thế nào Ở Trung Quốc chúng ta ngôn ngữ của mỗi địa phương là không giống nhau Cho nên những âm đó phát ra không chính xác Âm lượng không chính xác Vì thế chúng sẽ bị mất đi hiệu quả Chúng tôi tin những điều này là rất có lý Dùng âm thanh chấn động chứ không phải dùng thuốc Tiếp theo là dùng châm cứu Châm cứu là phương pháp bên ngoài cơ thể đã thông những kinh mạch đang bị tắc nghẽn của bạn. Hiện nay, người nước ngoài cảm thấy cách châm cứu của Trung Quốc có thể tin được, có thể tiếp nhận được. Tiếp theo chính là dùng thuốc. Thuốc là đem bệnh hóa giải, khiến cho cơ thể khôi phục lại bình thường. Việc này có đạo lý chứ không phải không có đạo lý. Chúng ta sơ ý qua loa, không tỉ mỉ đi nghiên cứu. Bạn phải đi nghiên cứu thì mới có thể phát hiện được chắc chắn sẽ có lợi ích cực kỳ lớn đối với việc chữa trị của Tây Y. Tôi nói điều thần kỳ hơn nữa, đó là một hai năm gần đây, tôi xem thấy Đài Loan xuất bản một cuốn sách tên là Âm thanh hoang dã. Đây là một bác sĩ người Mỹ. Ông đến Australia du lịch, sống cùng với người bản địa. Người bản địa của vùng sa mạc khu vực trung tâm Australia. Sống cùng họ 3-4 tháng, nhìn thấy cách trị bệnh của người dân bản địa Australia, ông thấy rất thần kỳ, không thể tưởng tượng được. Suy nghĩ thế nào cũng không hiểu vì ông chưa được nhận qua kiểu giáo dục này. Lịch sử của người bản địa Australia cũng đã mấy vạn năm rồi. Mấy vạn năm đó lão tổ tiên đời đời tương truyền, truyền lại một số phương pháp chữa bệnh như vậy. Họ cũng không hiểu lý luận gì cả, cũng không hiểu khoa học gì hết. Trong sách này đã từng ghi lại có một người từ trên vách núi rơi xuống khoảng 26 mét, bị gãy xương. Rất may là bên dưới có mấy cái cây, nên ông không bị rơi xuống đáy vực. Xương cốt gãy hết. Hết sức nghiêm trọng. Những người bạn của ông cứu ông lên, để ông nằm ở trên mặt đất ở Australia tiêu dùng những phương pháp bản địa này để điều trị. Ông ấy nói hình như họ đã xoa bóp cho người kia, nhưng tay họ không có đặt lên vết thương. Còn cách người ấy khoảng một gang tay, cứ xoa bóp cho người ấy như vậy. Miệng thì lẩm bẩm cái gì đó, giống như là đang hát vậy. Nghe rất là hay. Bác sĩ người Mỹ này hỏi họ, mọi người đang làm gì vậy? Những đạo lý mà họ nói, người học Phật như chúng ta có thể hiểu được. Họ nói sau khi ông ấy ngã xuống, những tế bào của bộ phận tổn thương này sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chúng bị hoảng sợ. Khi hoảng sợ thì chúng rời khỏi vị trí làm việc của chúng, cho nên mới nảy sinh vấn đề. Họ nói bây giờ chúng tôi đang an ủi chúng. An ủi chúng không nên sợ hãi. Và còn dạy chúng các tế bào hãy khôi phục lại vị trí làm việc ban đầu của mình đi họ cứ hát những lời an ủi như vậy ông ấy nói họ cứ làm như vậy khoảng hai ba tiếng đồng hồ sau đó quả nhiên phần xương bị gãy của người ấy vốn dĩ đang lộ ra ngoài bây giờ đều thu lại bên trong những thủ dân đó làm cho vết thương của người ấy liền trở lại cũng là dùng phương pháp bản địa của họ. Hình như là dùng một thứ keo gì đó rất đặc để bôi lên vết thương của người ấy. Người ấy liền không đau nữa. Đến ngày hôm sau thì ông ấy hoàn toàn phục hồi, có thể cùng với mọi người đi lại trên đường, như chẳng có việc gì xảy ra. Ông bác sĩ nhìn thấy rất kinh ngạc. Phương pháp trị liệu này còn cao minh hơn cả thuốc men của Trung Quốc. Tại sao vậy? Họ hiểu được mỗi một tế bào đều có kiến văn giác tri. Điều này ở trong Phật Pháp cũng có nói đến. Trong học thuyết truyền thống của Trung Quốc thì không có nói đến điều này. Mỗi một tế bào đều đang hoạt động. Cho nên họ đã dùng phương pháp này để an ủi chúng. Tay họ hoàn toàn không động chạm vào thân thể người ấy. Điều này còn cao minh hơn cả Trung Y. Người bản địa Australia. Không thể nói là họ lạc hậu, họ không có văn hóa. Những thứ này đã được truyền lại ngàn vạn năm nay chắc chắn là có đạo lý của nó phải nên khiêm tốn học hỏi vì thế câu thì nói rằng nó quá sức tưởng tượng của mình nên các bạn đã bỏ qua các bạn không học theo họ thì thật sự rất đáng tiếc vì vậy từ những ví dụ này những quốc gia đang phát triển những quốc gia tiên tiến trên thế giới nhất định phải sáng tỏ điều này những dân tộc nghèo khổ lạc hậu chưa được phát hiện Họ có cách, họ có bảo bối, phải khiêm tốn đi tìm tòi, khiêm tốn đi học hỏi, tìm về. Sau đó sẽ giúp cho trình độ y học của bản thân được nâng cao. Không thể nói là họ lạc hậu nên những thứ của họ đều là mê tín, không có giá trị. Như vậy thì rất đáng tiếc. Thực sự có đồ quý ở bên trong so với những thứ của các bạn còn cao minh hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên phải làm người hiếu học, phải khiêm tốn, phải tỉ mỉ mà quan sát. Sau đó, mới có thể nâng cao cảnh giới của mình, mới có thể giải quyết vấn đề, tạo phước cho xã hội đại chúng. Bởi vậy, tôi nhân tiện vì họ thích ăn món Trung Quốc mà đem những đạo lý này giới thiệu với họ. Bảo họ đừng tự đánh giá mình quá cao, không nên xem thường người khác. Bất kỳ người nào có khuyết điểm và cũng có ưu điểm. Chúng ta tránh đi những khuyết điểm của họ, học tập ưu điểm của họ mới có thể tăng trưởng trí tuệ của mình, phát triển trình độ kỹ thuật của mình.